sống những đêm chưa có anh trăng chiếu vàng em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cá ước gì anh ở đây giờ này ước gì anh cùng em chuyện trò cùng nhau giọng dù gành đá ngăn câu hát yên bình em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh từng đêm chiếc cuối chân trời kia